Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Duy Khải Minh Và Duy Khải kính chúc anh em một buổi xem video vui vẻ em ơi Ở lần video này thì uh, tranh thủ lên like hoạt động buổi trưa anh em một tí <coughs> Rồi uh, Khải um, định phát lương đâu nè, Phát lương tuần của AD hai bang thì được 74 kim Thì chia cho hết tất cả 74 kim sẽ chia hết cho tất cả công trong một tuần của anh em Đó, cứ một có bao nhiêu chia hết anh em nha nè. em Rồi bây giờ thì Khải ra trong thời gian này đang Khải lên đảng anh em ơi Đảo tay tỷ Rồi, xấu dương tình hồng Rồi Chung bởi lên đạn quá tròn em ơi Ở set đồ lần này á Thì uh, à, set đô lần trước á Thì Khải được uh, à, 70 chón 70 chón và 45 chậm Rồi còn lại là phun khăn lôi Đó Rồi ở lần này thay đổi thì Khải sẽ thay đổi với vấn đề đó là Khải sẽ đẩy lên 80 chón 80 chậm Và khăn lôi Thì không biết xử như thế nào anh em cùng xem thử nha Đây anh em ơi 80 chón 80 chậm phun khăn lôi à, Đắt đầu là cây vũ khí này Rồi cái bao tay này à, áo nè giày nè dây chuyền kim nè ngọc bội kim nè rồi đâu còn một món nữa đâu à? đai à, đai chón nè đai chón với một nè đó được rồi một đó 40 chón 40 chậm mà biết được khăn lôi được bao nhiêu đây khăn lôi được bao nhiêu trời ơi khăn lôi được 49 thôi em ơi thảm ghê sợ luôn nè Giờ đủ hiệu ứng thì khăn lôi nó lại mất nè Còn lúc nãy khăn lôi được 75 Lúc nãy khăn lôi được 75 nhưng mà lại không đủ hiệu ứng Thôi cứ ờ, cứ trước mắt trải nghiệm như thế này đi Rồi lên ngay mươi bóp rồi cũng như là um, Đi tổng kim thì cắn lắc thôi nè Giờ không biết sao rồi à, Cái này sinh lực Mang đôi giày này vô được 53 53 khăn lôi Đầu xanh Được trăm sinh lực nữa Đồ, Không biết cái nào hợp ý rồi 19 khăn lôi 19 khăn lôi 15 rồi 19 khăn lôi. Nói chung là 4 món khăn lôi 19 nè. 1 2 3 4. Rồi 4 món khăn lôi 19. Hiện tại khăn lôi 19 là cao nhất rồi nè em, hiếm lắm nè Hello trong Hiếu Trần, hello à, Xuân Trần, hello Linh Nguyễn, hello anh em mới vô nha. Rồi uh, nón thì khả năng nón chón 40 như cũ nè, rồi mới mua cây vũ khí này 7 kim. À, giá chiên này trong ban anh em mới vứt cho sinh lực nỗ lực thôi không có cả không có cái gì cả rồi bao tay thì làm chậm 40 đai lưng thì chống 40 nói chung là Khải ưu tiên hiệu ứng chó như nè Tại vì là anh em thấy không Trận tống kim không thể nào đánh nổi được Vì hiệu ứng quá yếu Rồi cái này để vô cho em mi đi Nó muốn làm gì làm Đây Tại Khải mang sỉnh này là Khải được 53 kháng lo anh em Không biết là tối nay đánh tống kim ra sao đây Tại điểm Rồi ok Bây giờ Khải sẽ tăng uh, ít mana Tại cái này thì uh, sinh lực lực hơi thấp Không sao Khải tăng khoảng tầm 50 mana Còn 8 cái hai lực tay này Tăng lên thí mana nè Rồi nấu nấu được à, ba 3 sấu, Ok Đó 80 chọn tới 10 chậm Đó mà hiệu ứng 80 chọn 80 chậm đánh như thế này rồi nè Rồi 82 lượt tay Đó cho anh em xem lại sơ đồ này Nón này thì Khải mua 3 kim Vũ khí này thì Khải mua khoảng tầm 8 kim Vừa rồi thì thằng em nó bán rẻ 7 kim là khoảng 10 kim hai món 10 kim Áo này thì Khải mua 5 kim Là 15 kim Đai lưng này thì Khải mua một kim rưỡi Là 10, 10, 16 kim rưỡi bao tay này Khải mua 5 kim là 21 kim 21 kim rồi cái dây này mua một kim 22 kim nhẫn này mua một kim rưỡi gần 22 à, kim rưỡi rồi cái nhẫn này Khải mua kim rưỡi ờ, nữa là nói chung tổng set đồ này thì trên dưới khoảng hơn à, hai gần 25 kim nè gần 25 kim là đánh tống kim đó để tối nay thì đánh tống kim được không nha anh em trời ơi 80 chón 80 chậm một ước mơ ao ước khá là lâu rồi anh em ha tuy rằng kháng loi hơi yếu nhưng mà khả sẽ bù lách uh, ờ, kháng vào nha anh em thì tối sẽ đánh tung kim thì như thế nào nha em ơi ừ vũ khí một dòng màu luôn rồi <laughs> anh em xem video này thì đừng quên để lại cho khả một like chia sẻ ủng hộ chơi em ơi và lần này lên đảo lần này thì cũng cố gắng hết sức rồi em ơi sau này sẽ có đồ kháng lôi cao cao hơn á khả sẽ xây vào em thì nói chung là đáng lý là tìm cây vũ khí chón 40 thì nó sẽ lợi thì được một món khăn lôi ở cái ngập bòi nữa nhưng mà tìm không ra nè nên là thôi nên là cứ xài kiểu này đi rồi bù lách ở tông kim rồi nè đại đồ chưa được đẹp lắm đây anh em xem video đừng quên đỡ lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo theo dõi đỡ xem trực tiếp của Khải vào lúc 7 giờ 30 phút tối ngày nha anh em ơi. Ok. Bây giờ thì à, Khải đi hoạt động cái anh em ơi. Hoạt động một chút rồi tối thông kim thử nha anh em.